Phong vâng, Thủy Tam Nguyên và Đức Trung xin gửi lời chào đến tất cả các quý vị, các quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi video này. Trong buổi video ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng giải đáp đến các quý cô chú anh chị một trong những băn khoăn thắc mắc của rất nhiều người khi đặt đến câu hỏi với Phong Thủy Tam Nguyên rằng là uh, hiện tại tôi đang có một cửa kinh doanh hoặc tôi đang có một mặt bằng kinh doanh hoặc tôi đang có một cái văn phòng và tại đó tôi đang thờ ban thần tài vậy sắp tới tôi chuyển cửa hàng tôi chuyển văn phòng kinh doanh hoặc tôi chuyển uh, nơi làm việc thì tôi có di chuyển được ban thần tài đến đó hay không và nghi thức thủ tục như thế nào thì ngày hôm nay đức trung sẽ cùng giải đáp đến các quý cô chú anh chị chúng ta cùng hiểu nhé bản chất cái việc đó là chúng ta thờ tự uh, thần tài thổ địa để mang yếu tố đó là uh, thần thổ địa thì đóng quản đó để cai quản đất đai còn thần tài thì mang đến tài lộc cho gia đình đúng không ạ do vậy rằng là uh, nếu như trong trường hợp uh, văn phòng hoặc cửa hàng kinh doanh của các quý cô chú anh chị uh, trong cái việc chúng ta chuyển đến một nơi khác thì cái việc ban thần tài hay là thổ địa của chúng ta có chuyển được không thì xin thưa quý cô chú chị chúng ta chuyển đi bình thường đúng không ạ chúng ta chuyển đi bình thường bởi trong cái quá trình mà chúng ta tôn cấp lập thờ ban thần tài đó thì theo tâm nguyện tâm ý của gia chủ hay là tâm nguyện tâm ý của người chủ cửa hàng chủ văn phòng hay chủ cơ quan thì chúng ta đều gắn liền ở trong đó rồi vậy thì cái việc mà thần tài thổ địa thì sẽ phù trợ cho chúng ta Vậy thì khi chúng ta di chuyển đến nơi khác thì việc chúng ta xin chuyển ban thần tài hay là chuyển các đồ trên ban thần tài bao gồm cả thần tượng, bao gồm cả bát nhang hay tất cả các món đồ khác, linh vật, vật phẩm chúng ta chuyển sang một nơi mới hoàn toàn đó là chuyện bình thường, không vấn đề gì cả. Tuy nhiên, chúng ta cần phải lưu tâm một số điều như sau. Thứ nhất, đó là cái việc di chuyển những cái thứ này hay là cái việc mà chúng ta chuyển ban thần tài từ nơi mới sang nơi cũ chúng ta an vị thì cần phải có 5 tháng ngày giờ cắt lợi để chúng ta di chuyển chứ không phải đùng một cái chúng ta thích chuyển ngày nào cũng được tại vì cái việc mà chúng ta chuyển đi chúng ta cần có một cái lễ nhỏ đó là chúng ta lễ xin chuyển cái thứ hai đến một nơi mới chúng ta cần có một cái lễ lễ an vị thì đấy chúng ta chính là cái lưu tâm thứ hai thứ nhất đó là chúng ta cần phải lựa chọn 5 tháng ngày giờ cắt lợi để chúng ta xin chuyển đi đúng không ạ đấy, và thường là phong thủy thái nguyên xem cái lựa chọn cái giờ đó là theo cái canh giờ ví dụ như là giờ tị à, từ 9 đến 11 giờ và nếu như trong cái khung giờ đó mà chúng ta vừa chuyển vừa an vị được nơi mới nơi cũ thì đấy là điều rất là tốt còn nếu không thì trong cái khung giờ đấy là chúng ta cần phải thực hiện được cái lễ là xin chuyển đổi còn nếu lễ an vị chúng ta thực hiện tiếp theo và nếu quá giờ thì cũng không sao cả đúng không ạ cái điều thứ hai như chúng tôi chia sẻ đó là chúng ta cần phải thực hiện cái văn lễ xin chuyển và văn lễ an vị đúng theo cái quy cách và thủ tục à, tức là phần nghi thức tức là bao gồm có phần uh, nghi lễ và phần thực hiện cái hành động do vậy rằng là cái việc này cần phải có cái phần văn khấn để xin thì về cơ bản là một là chúng ta xin thành tâm xin theo cái văn khấn nôm để chúng ta thể hiện cái thành ý thôi hai là các cô chú anh chị cũng có thể kết nối đến phong thủy tài nguyên để nhận cái văn khấn này hoàn toàn miễn phí đúng không ạ bao gồm là văn khấn xin chuyển ban thần tài và cái thứ hai là văn khấn xin an vị ở nơi mới và cái điều thứ ba quan trọng hơn này điều thứ ba quan trọng hơn mà rất nhiều người không biết đó là kể cả các cô chú anh chị có chuyển đến vài cái văn phòng đi chăng nữa để mong rằng là cứ chuyển đến nơi mới là hợp phong thủy nhưng cái ban thần tài của chúng ta lại sai phong thủy thì đó là một trong những cách mà nó cũng không có đạt hiệu sự hiệu quả tại vì ban thần tài cái điều quan trọng đó là thứ nhất đó chúng ta cần phải bài trí đúng nguyên tắc và cái thứ hai đó là tất cả các linh vật hay là thần tượng hay bát nhang ở phía bên trên chúng ta cần phải được nạp cốt thì nó mới phát huy được công hiệu đó là tầm thứ ba đó là tất cả các món đồ ở trên ban thờ tài đều phải được nạp cốt và khai quang chỉ lực thì mới có thể phát huy được công hiệu đặc biệt là thần tượng ở đây là bao gồm là ông thần tài thổ địa và cái thứ hai là bát nhang và cái thứ ba là các linh vật phong thủy đều cần phải được khai quang và nạp chú vào thì mới phát huy được công hiệu bởi chúng ta hiểu một lẽ như sau Thần tài thổ địa hay bát hương hay linh vật vốn dĩ là vật vô tri vô giác do con người tạo lên từ cái nguyên liệu có thể từ gốm hoặc từ kim loại đúng không ạ? Dĩ nhiên là ông thần tài thổ địa hay bát hương là từ gốm rồi đúng không ạ? Rồi là linh vật thì từ bằng kim loại hoặc là bằng ờ, đá ờ, thạch anh hoặc là bằng các loại đá quý. À, nhưng à, nếu như bằng chất liệu gốm thì vốn dĩ chúng ta tạo nên nó chỉ là một vật vô tri vô giác và không có thần khí ở trong đó. Thông qua quá trình chúng ta nạp cốt vào rồi chúng ta khai quang, chúng ta chỉ lực, chỉ chú và thực hiện an vị đúng ngày giờ thì mới bắt đầu tạo được cái năng lượng và cũng như tụ được khí đấy để cái khí đấy nó ngưng tụ yếu tố về tài lộc cũng như là hóa giải những cái yếu tố về âm khí tà khí để giúp cho cái công việc kinh doanh ngôi nhà cửa kinh doanh chúng ta trở nên phát đạt hơn do vậy rằng là nếu như chúng ta thờ thần tài thổ địa hay bát hương hay linh vật mà không có cốt ở bên trong này không được khai quang chỉ chú an vị cũng sai mất thì làm sao phát huy được công hiệu đúng không ạ bởi vậy cho nên chúng ta có chuyển 10 văn phòng đi chăng nữa thì cũng khó mà có thể tụ được tài lộc đó là cái điều quan trọng do vậy rằng là cái việc mà chúng ta chuyển một ban đề tài ở nơi cũ sang nơi mới điều này hoàn toàn thực hiện bình thường nhưng phải luôn chú ý ba cái điều lớn trên đó đức trung xin nhắc lại thứ nhất đó là cần phải chuyển đi khi mà chuyển ban thờ cũ đi cần phải có 5 tháng thời giờ chúng ta thực hiện khi mà kể cả chuyển đi và an vị cùng một canh giờ đó đều tốt nhất cái thứ hai nữa đó là cần phải thực hiện được đúng cái nghi lễ liên can xin chuyển ban thờ và nghi lễ xin an vị ban thờ và cái thứ ba là tất cả các đồ thờ cúng bên trên bao gồm là tượng uh, thần tượng này bao gồm bát hương và linh vật phải được khai quang nạp cốt thất bảo và chỉ được đầy đủ thì mới phát huy công hiệu một cái điều lưu tâm nhỏ mà chúng ta cần phải chú ý ở đây đó là rất nhiều cô chú anh chị đặt câu hỏi là ủa thế bây giờ tôi khai quang là tôi có tự khai quang được không hay là tôi mang lên chùa và cũng nhiều các bạn các quý vị các cô chú chị lại mang bát hương rồi mang thần tài thổ địa lên trên chùa để khai quang điều này có chính xác không ạ thì phong thủy tướng viên không ứng dụng điều này đúng không ạ một là khuyến nghị là người thầy pháp sư hay là pháp sư phong thủy hay là người thầy phong thủy cao cấp có pháp lực để mà khai quang thì là điều tốt nhất cái thứ hai hoặc là gia chủ tự làm chứ không có chuyện mang đi chùa được đúng không ạ bởi vì chúng ta biết là thầy sư thầy chùa vốn dĩ lên trên chùa để xuất để xuất gia để sống tứ đại giai không đúng không ạ đâu có mường đến là tài lộc đâu có màng đến danh tiếng đâu có màng đến danh phận đâu có màng đến tiền tài nữa đâu mà cớ làm sao chúng ta lại mang thần tài thổ địa lên trên chùa để mà hy vọng là cầu tài cầu lộc thì làm sao mà có thể khai quang được đúng không ạ giây phút thầy chùa khai quang chúng ta thấy tham sân si để mà cầu tài lộc cho gia chủ hay sao không có đúng nha nếu mà chúng ta thờ tượng phật hay là thờ uh, các uh, đức phật thì chúng ta hoàn toàn nên mang lên chùa để nhờ thầy chùa uh, nhờ thầy sư rằng là chủ trì rồi là để mà tụng kinh đại bi hay tất cả các loại kinh Phật khác để cho bức tượng trở nên là có linh ứng thì đấy điều tốt nhất còn nếu như tham tài thủ địa thì gia chủ tự làm hoặc là nhờ pháp sư đấy, hoặc là lên đền để gặp thánh chứ không ai người ta lên chùa cả đúng không ạ lên chùa để cầu sức khỏe cầu bình an cái điều đó là cái điều mà cần phải rõ ràng mà chúng ta cần phải chú ý nha đó trên đây là cái phần mà đức trung có ờ, hướng dẫn cũng như là cái các bước để mà chúng ta cần phải chú ý trong cái việc chuyển ban thờ từ nơi cũ sang nơi mới để mà nhận được cái phần liên quan đến văn khấn xin chuyển ban thờ cũng như văn khấn xin an vị thì các quý vị cô chú chị hãy để lại bình luận đi hoặc là nhắn tin hoặc là gọi điện đến số 1900292 hoặc là có thể kết nối ngay đối với đội ngũ trợ lý tư vấn đang hỗ trợ cô chú chị em để mà lấy cái phần băn phấn này thì phong thủy thái nguyên đã soạn sẵn rồi và cũng sẽ hướng dẫn rất là chi tiết liên quan đến phần à, gửi những cái văn khấn này nha chúng ta sẽ ứng dụng vào cái chi tiết hơn chứ không có phải lo gì cả nhớ nhé hãy phải chú ý ba điều trên còn nếu như không có đúng ba điều trên thì chúng ta có chuyển 10 cái ban thần tài đến nơi mới thì cũng không có phát huy nhiều công hiệu đâu hoặc là sợ quá đã không dám chuyển thì đấy là một trong những cái điều không đúng thậm chí là nhiều người còn còn gì ạ còn không chuyển đi mà lại còn vứt tượng con thần tài thổ địa đó ra ngoài đường ai lại làm thế đúng không ạ không nên làm thế nha do vậy rằng là chúng ta cần phải chuyển đến một nơi mới và an vị nó thì sẽ tốt hơn nhé. Xin cảm ơn cũng như hẹn gặp lại các quý cô chú anh chị trong những video tiếp theo. Hãy bấm nút đăng ký kênh cũng như bấm nút chuông để đón nhận được những video mới nhất, à, lắng nghe sự chia sẻ cũng như lan tỏa kiến thức để mãi được à, chia sẻ cái giá trị đến với nhiều người hơn nhé. Đức Trung xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại.